Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ cùng tập vào tư thế dáng yoga Mọi người còn nhớ pháp thở bụng chứ Chúng ta sẽ áp dụng pháp thở bụng trong tư thế này Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về lợi ích của tư thế Lợi ích của tư thế dáng yoga giúp chúng ta massage nội tạng Tăng cường sinh lực cho tuyến tụy, gan và tim giúp định hình lại nội tạng và có thể giúp làm giảm mỡ bụng nữa. Về tư thế này còn giúp chúng ta xoa dịu tinh thần, giảm tính kiêu căng, làm kích thích các tuyến tùng, tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp trạng và tuyến sinh dục. Về cách thực hiện tư thế, chúng ta hãy tìm cho mình một tư thế ngồi thật thoải mái. Chúng ta ngồi thoải mái nhé. Có thể ngồi hoa sen hoặc ngồi chân trong chân ngoài hoặc chân trên chân dưới miễn chúng ta cảm thấy ngồi thoải mái mà giữ được cái lưng thẳng rồi chúng ta tìm cho mình một tư thế ngồi này rồi từ từ đưa hai tay ra sau lưng tay phải nắm cổ tay trái thả lỏng người hít thở bình thường hít thở điều hòa nhé rồi tôi sẽ ngồi quanh ngang mọi người nhìn rõ cái tay này. tay phải đưa sau này rồi đưa tay trái ra sau tay phải nắm cổ tay trái rồi thả lỏng người hít thở điều hòa chúng ta sẽ từ từ thở ra hết hơi hóp bụng một chút rồi chậm rãi hít vào hít và chậm rãi thôi nhé và chúng ta nhớ là hãy nhắm mắt để cảm nhận được sâu hơn hãy nhắm mắt lại thở ra hết từ từ hít vào chậm rãi hít thật sâu chúng ta có thể mở vai nâng ngực khi thở ra chậm rãi thôi rồi đồng thời từ từ cúi người về phía trước động tác này chúng ta có thể cúi lưng thoải mái nhé không cần phải giữ lưng thẳng nhé rồi chúng ta có thể hạ thấp nhất có thể nếu chúng ta có thể hạ chán chặn sàn thì giữ nguyên tư thế hoặc nếu cơ thể chúng ta có phần căng mà không xuống được thấp không xuống được hết dưới sàn ấy, thì chúng ta nên kê những cái bộ gỗ à cái bộ kê hoặc là kê gối lên để cho nó ngang cái tầm để mà chúng ta hạ thấp vừa để chúng ta hạ cái chán xuống thì chúng ta cảm thấy thư giãn được sâu hơn và chúng ta sẽ cảm nhận về cái tư thế này chúng ta được lợi ích được cao hơn này rồi chúng ta bắt đầu tập nhé từ từ nhắm mắt lại hít thở điều hòa từ từ thở hết ra rồi ờ, bây giờ mới bắt đầu từ từ chậm rãi hít vào Chậm rãi thôi Hít sâu Thở ra từ từ hướng người về phía trước Thở ra cũng thật chậm rãi thôi Từ từ cúi người về phía trước Rồi khi chúng ta đã có một điểm tựa Giữ nguyên tư thế và thả lỏng toàn bộ cơ thể nhé giữ nguyên tư thế và thả lỏng ra chỉ tập trung vào hít thở bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào hít thở bụng nhá hít vào bụng phồng ra thở ra bụng xẹp lại tập trung vào hít thở tập trung vào hít thở tư thế này chúng ta có thể tháo hai tay ra để xuôi hai tay dọc theo thân để ngửa lòng bàn tay lên hoặc là đưa hai tay về phía trước miễn là chúng ta cảm thấy giữ được tư thế một cách thoải mái nhất nhé về các uh, về cái sự uh, hỗ trợ về tính năng ấy, thì nó cũng không khác nhau nhiều đâu ờ, chúng ta có thể giữ tư thế này hít thở bụng lưu ý lưu ý khi chúng ta đang cúi người như này cái mông của chúng ta ấy, nó có thể kênh lên thì mọi người lưu ý là thít cái lỗ hậu môn lại nha thít lỗ hậu môn lại chúng ta đưa ý thức thít lỗ hậu môn lại tập trung vào hít thở bụng rồi khi trả thế từ từ từ từ nâng người dậy từ từ nâng người dậy ngồi thẳng người dậy từ từ tháo tay đưa tay về phía trước từ từ mở mắt ra rồi mọi người đã hiểu cách tập chưa rồi chúng ta thử bắt đầu một vòng nhé nhưng mà tôi sẽ làm nhanh để mọi người hiểu được cách thức tập luyện còn vâng, khi chúng ta tập luyện thì tùy theo cơ thể của mỗi người tùy theo hơi thở và tùy theo cảm nhận chúng ta sẽ có thời gian giữ được lâu hay nhanh tùy vào cơ thể của chính ta chỉ cảm nhận và cảm nhận không cố gượng ép quá nhé. mọi người nhớ là không cố gượng ép quá nha chúng ta đang thư giãn không cố gượng ép quá rồi bắt đầu từ từ tìm cho mình một tư thế ngồi thoải mái nhất giữ lưng thẳng rồi từ từ đưa tay sau tay phải nắm cổ tay trái hít thở điều hòa đã rồi từ từ thở hết hơi ra hóp cái bụng lại chậm rãi từ từ hít vào hít vào thật chậm rãi thôi nở ngực mở vai nếu có thể hít được sâu thở ra chậm rãi rồi từ từ cuối người hướng về phía trước cuối người hướng về phía trước thả lỏng rồi đến khi chúng ta đã gặp được một điểm chạm nhé chúng ta đã có một điểm dựa rồi thì giữ nguyên tư thế thả lỏng toàn bộ cơ thể hơi thít lỗ hậu môn nếu chúng ta cảm thấy kênh cái mông của chúng ta lên rồi tập trung vào hít thở bụng chỉ tập trung vào hơi thở và thư giãn trả thế từ từ nâng người ngồi dậy từ từ chậm rãi từ từ tháo hai tay đưa hai tay về phía trước từ từ mở mắt ra rồi điều hòa lại hơi thở vậy là chúng ta đã kết thúc tư thế dáng yêu yoga rồi xin cảm ơn và cảm tạ quý vị rồi để theo dõi kênh được nhiều hơn chúng ta hãy theo dõi và chia sẻ kênh để xem được nhiều video hơn về sau